đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì ở phía bên dưới bếp á nhưng viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống đi cái trường hợp là chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta đây đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp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 thì cái độ yêu cầu bên dưới cái nồi chúng ta là nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn thì các bạn lưu một điều á là các bạn chỉ nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày thôi các bạn không có nên sử dụng những cái loại nồi có đáy mỏng vì sao vì là những loại nồi đáy mỏng nó rất là dễ tản nhiệt kèm thêm nếu như mà có gió mà nó thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi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 đây chúng ta khóa ra công tắc vẫn mở bình thường đây hoặc nếu mà để phát hiện pin yếu thì còn một cách nữa thì các bạn cũng có thể ờ, chú ý lắng nghe và có nhiệt đánh lửa có biết đây tôi thử cho bạn nghe đây đây nếu như các bạn nghe tiếng nhiệt đánh lửa mà nó chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin nó yếu rồi thì các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào đây thì ở cái sạc này á nó sẽ có hai cực đó là âm cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi có dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết về nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi các bạn lắp đi vào bên trong á các bạn nhớ lưu ý là chúng ta xuống cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ sẽ sẽ vào bên trong đây thì cái hướng nằm của nó pin đó nó theo hướng như thế này tránh cái trường hợp các bạn lắp đảo cực pin lại vì nếu như các bạn lắp đảo cực pin thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên các bạn hãy lưu ý cái điều này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 để cho các bạn thì cái màu phóng sạc vào đây đây tôi cho bạn biết đây tôi làm tạm đây ở đây chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô các bạn sẽ ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi giờ sẽ đổi như thế này là được thì giỏi tính năng rang xào đồ khô này á đây là cái tính năng để các bạn có thể chế biến những món ăn rang hoặc là xào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 thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á thì chúng ta phải để hộp pin này trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á mà vẫn đi bên trong hộp pin thì khi mà hết thời gian giờ cắm này bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn nhớ lưu ý cái điều này khi các bạn sử dụng mâm và vỉ nướng thì các bạn nên cho ít cái lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới này đây